Cậu thêm Hãy cho thuyền ghé vào tá gan Để ta được thấy bộ lương sơn ba Trời ơi Lương sơn ba em ta hát rỡ rồi biết kỷ niệm không hình bàn ngọc cách trời treo cảnh trái ngang dương tội tình cho hai mấy đầu xanh những tượng vương ngọc mãi trung đào ngờ bao hoa lá lai sắp bài cái ngăn tích trong tư cho loan hùng Hãy subscribe cho kênh lạnh lùng anh ra đi mang trong lòng bao hồn tôi em cũng tan nát cõi lòng khi qua lắm du quy ba năm trời cùng nóng sự soi tình tình đã rộn ráo lời không cứu càng

단계 yêu chung dương mình không trộn hết nguyên thôi thì tha mến nhau cho vẹn chứ chung tình để năm đức quan trộn khối ân tình hai hình hài hai kiếp đầu đau khổ âm lặng vui buồn mừng sao mình trôi gạt giữa sông hãy chờ hãy đợi ta cùng bước qua cầu ngọc nhớ nhớ như cờ của như theo dệt tình ta đây nước như con mộng tình về nghĩa ba sinh ơi ơi nước huynh anh à, hãy chậm bước chờ đông thành cắt sao cùng mình mãi mãi bên nhau không còn đầy đến giao môi xin mời lữ huynh uống càng cùng với anh đài giữa vẹn nghĩa ban sinh gió mưa trúng thẳng dân sầu thương khóc cho mối tình nơi tiêu lộ